đây là đây là anh chị thấy nè đây là quỹ ban nhân xã đình Hiệp thì à, ở ngoài trước thì mình sẽ thấy là cách đây à, ra đó 30m là ngã tư đình Hiệp thì bây giờ mình sẽ đâm thẳng qua ngã tư luôn vô ngay lô đất mình khoảng tầm hai cây số chưa tới hai cây số nha mọi người ngay ngã tư là bắt đầu mình đã đâm thẳng vào ngã tư rồi nè đó ngã tư như mình thấy đó ha bây giờ mình sẽ đi ờ, tiếp và băng qua cái đường đá đỏ đó rồi như anh chị thấy ở đây là cách cái ngã tư định hiệp này vô cái lô đất của mình khoảng tầm hai cây số thôi à, cách các uh, ờ, tiện ích như là đường uh, trường học rồi trạm y tế uh, trong bán kính khoảng hai cây rưỡi số ha và đây là uh, cái ngã tư thứ hai đó thì ở đây là anh chị thấy là cái con đường đá đỏ này á, là cái con đường đá đỏ thông với lại cà tông thanh an và an lập ngã tư an lập ha đây xuống cà tông à, cà tông thanh an thì khoảng à, bốn cây rưỡi số à, và đi xuống à, tới ngã tư an lập thì khoảng năm cây rưỡi số ha à, căn đá đỏ này thì sẽ bắt đầu khởi công lên nhựa vào đầu năm sau cuối năm nay ha cuối năm nay đã có quyết định rồi là cuối năm nay nó sẽ lên đường nhựa lớn luôn đường nhựa này là đường nhựa chính để thông thanh an như là an lập luôn nha mọi người dân cư ở đây đã buôn rồi nè đó cái khúc này thì nó chưa có lên nhựa thôi bây giờ em sẽ dẫn các anh chị các nhà đầu tư đi vô cái lô đất này à, 12 nhân cho 26 trăm thổ cư có nhà cấp 4 rất là đẹp ha à, đây là mình tới cái lô đất của mình rồi nè anh chị ha ở đây là cái xóm dân nhà cửa đâu đây thì ở đây thì mình đây là con đường bê tông rồi à, đường bê tông này mình đã đóng à, tiền luôn và sẽ cào lên để đổ nhựa chứ không có làm bê tông nữa ha bê tông này là cái đường cũ rồi đó anh chị thấy ở đây là à, em sẽ chạy xe từ từ chút xíu à, ở đây là full dân cư và điện à, cấp quang rồi internet là đầy đủ điện nước sạch luôn đây như anh chị đi vô đây thì anh chị sẽ thấy à, dân đầy đủ luôn mình đường bê tông ha mình sẽ vô căn nhà ở đây đường này nó sẽ làm thông qua bên cái cụm công nghiệp của Định Hiệp ha đó vậy thấy đây rồi đây, căn nhà đây Xin chào à, các cô chú các anh chị nha à, hôm nay Kim đang đứng lại cái lô đất à, ở à, xã Định Hiệp à, với diện tích là 12 nhân cho 26 trăm thổ cư có căn nhà cấp 4 cũng khá là ok à, Kim sẽ quay cái ờ, căn nhà này rõ hơn video clip này rõ hơn cho các nhà đầu tư cũng như các quý cô anh chị à, có nhu cầu mua nhà ở hay là mua nước sống gì đó mình để mình làm của thì à, rõ hơn để mình nắm bắt rõ hơn không cần mình ở xa mà phải là chạy lên xem rồi không giữ ý cái rồi à, mất thời gian của mình thì à, à, Kim sẽ quay rõ ha rồi anh chị cô chú nào mà có quan tâm thì hãy để lại số điện thoại cũng như là à, IP trực tiếp cho Kim và kết bạn Zalo với Kim Kim sẽ gửi sổ qua nha ở đây là có sổ riêng luôn mình có thể công chứng trong ngày à, chào mọi người đây là lô đất của chúng ta à, anh chị thấy không đây là căn nhà 12 mét ngang và dài 26 một căn thổ cư để anh chỉ à, cho anh chị cái ranh giới cho nó rõ luôn ha đây từ cái cột này ha từ cái cây cột này nè mà đi qua tới cái cây cột bên đây là 12 mét nè nó bây giờ bên đây thì người ta đang rào lại luôn đây tới cây cột này cây cột gãy này nè đó rồi đi xuống dưới đất thì ở đây thì mình đã thấy là một cái căn nhà à, cấp 4 chữ L rất là to mà còn cũng khá là mới thì à, căn nhà này á, thì à, mình à, chỉ cần sơn sửa lại sơ thôi ở đây chủ ta cũng muốn đang sửa đây đó thì giá căn nhà này là năm trăm rưỡi nha anh chị năm trăm rưỡi triệu nhưng mà nếu anh chị thiện chí thì em sẽ nói chủ bớt cho anh chị 30 triệu để chúng ta sơn sửa nhà lại ở đây thì được hai phòng ngủ và một cái phòng bếp nhà kiểu cấp 4 ngày xưa ha sơn sửa lại thì với 30 triệu mà bớt cho anh chị thì à, sổ sách ở đây bao cho anh chị ra tới cái phòng công chứng luôn ở đây sổ cầm tay anh chị có thể công chứng ngay luôn ha và ở sau thì đất còn rộng lắm nha sau thì đất nó còn rộng <clears throat> đây để em đi ra ngoài sao cho anh chị coi chút xíu đây tới cái hàng rào này là, diện tích của mình từ trên đó xuống đây là 26 mét thì cái khu dân cư này là nhà nước quy hoạch nó chỉ có 26 mét thôi và đất anh sau này thì mình còn khoảng đất rất là rộng ha nhà thì à, cái lô đất này á thì mình mua rất là thích hợp với những anh chị mà làm công nhân à, có cái số tiền à, nhỏ để mình à, có máy ấm gia đình thì mình mua mình về đây mình, dùng khoảng mấy chục triệu là mình sơn sửa lại là mình đã có một căn nhà rất là đẹp để đi làm và con cái có nơi ăn ở để học hành và cái thứ hai nữa căn nhà này rất là thích hợp đối với những anh chị mà mới cưới nhau chưa có tiền để à, cất nhà thì như căn nhà này giờ chúng ta cất cũng phải 300 triệu rồi đường bê tông rồi đầy đủ hết rồi à, và căn nhà này thì đối với những anh nhà anh chị đầu tư thì cũng rất là mềm giá cũng khá mềm chúng ta chỉ cần sơn sửa thôi chúng ta cũng có thể kiếm lời được chút ít rồi đó à, như em đã thông tin cho anh chị thấy rất là rõ về cái căn nhà này và anh chị à, hãy để lại số điện thoại cũng như là ID bên dưới á em sẽ à, gửi sổ qua cho anh chị có xem ha và nếu cần thiết thì anh chị à, gặp trực tiếp chủ để thương lượng chúng ta cọc luôn đó thì hàng xóm ở đây rất là thân thiện nha ở đây là dân cư full luôn hàng xóm thân thiện đó, mọi người thấy đây thì ở đây chỗ là, là rất là lý tưởng để mình à, an cư lập nghiệp à, và ở đây thì à, giá đầu tư rất là mềm năm trăm rưỡi thì so ra cái căn nhà này nó cũng hết mấy trăm triệu rồi mà lô đất ở đây thì rất là đẹp mà có trăm thổ cư nữa và à, chủ à, nhà này sẵn sàng à, bớt cho chúng ta 30 triệu để chúng ta sửa sang nhà cửa cho sạch sẽ để chúng ta một là dễ bán ra hai là chúng ta làm cái nơi an cư để chúng ta à, nuôi hậu làm việc ha thì điện đồ cung cấp quan thì mọi người đã thấy nè nó đã vô tới nơi hết rồi đó bên đây bên nhà bên đây là người ta có cấp quan nè nè đó à, anh chị thấy cái đầu trụ không đây đó anh chị thấy nó cấp quan người ta vô hết nè ở nhà này người ta cũng câu cấp quan luôn rồi nè nó có chảo luôn rồi nè đầy đủ tiện ích cho mình hết thì à, ở đây mình có thể mình thấy đây ờ, ngoài kia khoảng trăm mét là ra tới ngay đường đá đỏ mà đường đá đỏ đó là sẽ làm con đường nhựa rất là lớn nối liền với thanh an cà tông và an lập thì rất là thuận lợi cho mình đi qua cái khu xí nghiệp phú đỉnh ha đây ra cái khu ờ, công nghiệp phú đỉnh khoảng 6 cây số thôi mình ở đây thì mình đi làm ở chỗ đó thì rất là thích hợp cho anh chị nha thì ờ, anh chị nào có nhu cầu à, mua nhà ở để à, mình sinh sống đó mình làm à, xí nghiệp công nhân hoặc là đầu tư nước sống đó, thì alo với em À, em sẽ gửi sổ và IP cho anh chị nha à, xin chào anh chị